Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech88 Sau một tuần làm việc vất vả thì đã có rất nhiều câu hỏi hay là thắc mắc gửi đến mình à, là anh chị ơi, làm sao mà máy em mau hết pin vậy? Sao mà máy em đang đầy pin lại bị sập nguồn vậy? Máy em mới mua mà sao mới dùng được 4 tiếng hết pin rồi? Rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này đã vậy thì nhân một ngày đẹp trời ngày hôm nay thì mình sẽ tư vấn cho các bạn 10 thủ thuật giúp tăng thời lượng pin của máy Windows mà các bạn cần biết nhé hãy xem hết video này của bọn mình nhé. Đi thôi! Đầu tiên chính là cách tiết kiệm pin mình muốn nói tới là Battery Saver. Cách này giúp tăng thời lượng pin nhanh và dễ dàng nhất. Chỉ cần click chuột trái vào phía hình pin phía dưới bên phải màn hình và bật Battery Saver lên là được. Nhanh gọn chưa các bạn? Hiển nhiên là vậy, nhưng cách này cũng không thể áp dụng thường xuyên được đâu các bạn ạ. Bởi nếu như các bạn là một người thích độ sáng tối đa như mình chẳng hạn và sử dụng các chương trình đồ họa nặng, đây cũng là giải pháp giúp cho các bạn sử dụng pin trên Windows lâu hơn nếu không cắm sạc vào mà vẫn sử dụng máy tính được. Cách thứ hai chính là việc tiến hành loại bỏ các ứng dụng và phần mềm chạy ngầm. Nếu như nhìn sơ qua thì bật máy tính lên, sử dụng, ai cũng tưởng là chẳng có gì đang chạy đúng không ạ? Mình đã sử dụng gì đâu mà chạy được? Thật ra là không, các bạn đã hiểu nhầm rồi đấy. Các bạn bật máy tính lên, đã có hàng tá ứng dụng chạy phần mềm rồi đấy. Nhưng các bạn không nhìn được ra đâu vì tất cả đã chạy ẩn hay còn gọi là ngầm rồi. Những ứng dụng chạy ngầm đấy sẽ tiêu hao lượng pin của máy tính khá khá đấy các bạn ạ. Hãy tiến hành loại bỏ các ứng dụng hay phần mềm đó ngay đi. Vào menu Start tìm Battery truy cập vào Battery Setting. Xuất hiện bảng thì các bạn sẽ bấm chọn Battery Usage by Off trong mục này, các bạn phải nhìn xem thôi, cái nào tốn dung lượng pin nhất hãy click vào và bỏ tích dòng Allow App to Run Background Task. À, nhưng mà phải để pin từ 20% trở xuống nha các bạn. Khi đó thì mục này mới thống kê chính xác được. Vừa rồi mình đã chỉ cho các bạn loại bỏ các ứng dụng và phần mềm chạy ngầm để tiết kiệm thời lượng pin cho Windows rồi. Nhưng cách đấy chỉ áp dụng cho phần mềm được quyền loại bỏ. Đã thấy được, ở đây là phần mềm chạy ngầm có một số ứng dụng các bạn không thể nào mà tắt hay là nhìn thấy thì sao ạ? Lần này thì các bạn hãy tìm Privacy Setting, chọn Background Apps, gạt hết từ phải sang trái để tắt toàn bộ ứng dụng chạy ngầm cùng một lúc. Lúc đấy thì không cho thì cũng phải tắt đúng không các bạn? Thời lượng pin lại được tăng lên đáng kể rồi. Cách thứ tư đó là hãy bật chế độ tiết kiệm pin khi pin yếu. Cách nào mà nói thì thật sự không thể nào giúp bạn được nhiều khi sử dụng laptop đâu. Tuy nhiên, khi máy còn 50% pin trở xuống thì đây cũng sẽ là một giải pháp tạm thời để tiết kiệm pin trên Windows và tăng thời lượng pin sử dụng cho laptop các bạn nhé. Các bạn hãy truy cập vào Battery Saver, tích vào ô Turn Battery Saver on automatically if my battery falls below để kích hoạt chức năng này. Ngoài ra, các bạn có thể tùy chỉnh phần trăm pin được phép kích hoạt kèm theo tùy chọn Lower Screen Brightness While in Battery Saver, tức là giảm độ sáng màn hình xuống thấp để tiết kiệm pin hơn. Thứ năm là hãy tắt hết các thiết bị ngoại vi không dùng tới. Với bất kỳ các loại thiết bị kết nối với máy tính của bạn đều tiêu thụ điện năng như các thiết bị ngoại vi như là chuột, USB, máy in, Bluetooth, Wi-Fi Mọi người đều nghĩ rằng à, chắc không tốn mấy đâu nhưng hoàn toàn sai rồi. Tiêu thụ điện năng của pin hơn nhiều với những gì bạn nghĩ đấy. Giống như một số bạn dùng iPhone thì sẽ hiểu thôi, cứ 3G với Bluetooth bật lên liên tục không tắt thì đấy, chỉ dùng được 4 đến 5 tiếng thôi. Còn nếu mà tắt thì chắc cũng phải 7 đến 8 tiếng các bạn nhỉ. Với Windows thì cũng vậy, nếu đã không sử dụng thiết bị ngoại vi thì các bạn hãy tắt hết cho mình, cái nào không tắt được thì rút hẳn ra đi, không dùng thì không cắm vào. Tip thứ 6 đó chính là hãy tắt bớt các tiến trình và ứng dụng chạy song song với Windows. Windows được vận hành với các ứng dụng chạy song song nhau. Cái này chạy, cái kia cũng phải chạy. Nên nếu các bạn bật máy lên sử dụng thì chắc chắn 100% các ứng dụng và tiến trình sẽ phải chạy cùng Windows. Những ứng dụng và tiến trình này tiêu thụ điện năng khi chúng chạy trên ROM và các hiệu ứng trên pin laptop của các bạn. Nếu đã tiêu thụ điện năng thì chắc chắn sẽ tiêu thụ hao pin rồi. Nhưng tiêu hao này thì không thể chấp nhận được đúng không các bạn? Có dùng đâu mà biết. Điều này giống như việc là các bạn không lấy cắp và cứ bị vu khống là lấy cắp vậy. Máy tính cũng vậy, không dùng mà cứ bị hao pin nên rất là ức chế. Các bạn hãy sử dụng tổ hợp phím Ctrl Shift ESC uh, ờ, chọn Process và tắt hết những ứng dụng và tiến trình mà mình không sử dụng để pin được tăng thêm thời lượng nhé. Thứ bảy là hãy kiểm tra nhiệt độ của máy. Bởi lẽ nhiệt độ của máy tính là một điều quan trọng. Nếu như máy tính của các bạn mà sử dụng liên tục như mình render video thì trời ơi chắc máy như chảo rán trứng mất thôi. Pin của máy mà thành chảo thì cái gì động vào chẳng cháy hết. Lúc đấy thì pin không hư cũng sắp vứt được rồi các bạn ạ. Hay bảo vệ cục pin của máy tính các bạn như là bảo vệ cục vàng ấy. Sử dụng quạt tản nhiệt cho máy tính trong tất cả các công việc nhé. Ngồi sử dụng máy tính chơi game hay là làm việc thì phải chọn những địa điểm mát mẻ, vừa bảo vệ được máy, vừa thoải mái cho người làm mà còn tăng thời lượng sử dụng pin. Đặc biệt, tránh sự chiếu trực tiếp của ánh nắng mặt trời vào máy tính các bạn nhé. Thứ 8 đó là hãy tránh sạc pin quá đầy. Như lúc đầu, ờ, có bạn bình luận hỏi là máy đang đầy pin vừa dùng được một tí đã sập nguồn rồi. Đến đây chính là ví dụ điển hình cho sạc pin quá đầy xảy ra hiện tượng pin ảo các xe pin của bạn sẽ sớm bị chai, phồng và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thời lượng của pin. Sạc pin xuyên đêm cắm 24 trên 24 là một điểm mau nhất để các bạn chạy ra cửa hàng để sắm cho mình một cục pin mới. Hãy từ bỏ những thói quen sạc pin cho máy tính thường xuyên 24 trên 24 đi các bạn nhé. Đây là cách nhanh để tiết kiệm cho các bạn một số tiền lớn đấy. Các bạn hãy cắm sạc khi pin về mức 20% và đến 90% thì hãy rút ra các bạn nhé. Với một số phần mềm lỗi thời của máy tính sách tay đã quá cũ rồi thì sẽ ảnh hưởng đến công suất hoạt động của pin. Bình thường với một phần mềm quy chuẩn thì pin chỉ dùng với công suất quy chuẩn luôn, với từng này công suất. Những phần mềm quá cũ, máy chạy chậm hơn, mà đã chậm hơn thì công suất pin phải chạy thêm nhiều hơn nữa rồi. Vì vậy, hãy giữ cho các trình điều khiển và các phần mềm được cập nhật liên tục nhé. Phần mềm cũ quá, nhiều khi pin cũng không nhận đâu, không sạc được máy mà dùng đó các bạn ạ. Cuối cùng là tránh sử dụng liên tục. Với các bạn làm về multimedia như mình hay là các bạn có đam mê về game thời còn đi học chẳng hạn, hãy tránh trường hợp sử dụng laptop liên tục nhé. Hãy dùng khoảng 4 đến 5 tiếng và cho máy nghỉ được 2 tiếng rồi hãy chơi. Trong thời gian nghỉ ngơi, các bạn có thể sạc pin để tí chơi tiếp nhé. Nếu chơi liên tục không nghỉ hay làm việc không biết tắt máy là gì thì với công suất hoạt động như vậy, pin của laptop các bạn sẽ không còn giữ lại trong máy được lâu hơn nữa đâu ạ. Hãy dùng đúng cách để tăng thời lượng pin lên và để tuổi thọ của pin được kéo dài các bạn nhé. Như vậy với 10 thủ thuật đơn giản trên thì các bạn hãy áp dụng đúng thời điểm. Hãy dùng đúng cách để tăng thời lượng pin lên và để tuổi thọ của pin được kéo dài nhé. Nếu như xem được video này mà muốn thay thế pin để kiểm chứng điều mình nói là đúng hay không thì hãy đến ngay Vietech 88 số 55 Nguyễn Khang để được tư vấn các bạn nhé. Còn bây giờ thì à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.